ok chưa chúng ta sẽ đi vào cái phương trình tiếp tuyến tại một điểm lý thuyết đầu tiên để viết phương trình tiếp tuyến tại điểm thì các em chú ý phần lý thuyết như sau cho thầy cho cái hàm số y bằng fx xác định trên tập k và điểm m có tọa độ là x0 y0 và nhớ ở đây cho thầy điểm m bắt buộc phải đồ, thuộc đồ thị hàm số hiểu chưa khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M nó sẽ có dạng dạng như sau. Y bằng f phẩy x0 nhân với x trừ đi x0 cộng với y0. Hiểu chưa? Thầy sẽ viết lại cái công thức ra đây cho các em cho các em nhìn nhá. Y bằng này f phẩy x0 nhân với x trừ đi x0 cộng với y0. Các em chú ý X0, Y0 là những giá trị chúng ta biết rồi. Nó chính là hoành độ và tung độ của tiếp điểm. Hiểu chưa? M lúc này ta gọi là tiếp điểm. Và ở đây chúng ta có một cái đại lượng. Đó là gì? F phẩy X0. Anh này ta gọi đó là hệ số góc. Hệ số góc của tiếp tuyến. Ok chưa? Thì thầy giả sử trên cái mặt phẳng tọa độ, đây là một tiếp tuyến. Đây là một đường thẳng này và đường thẳng này thầy cứ coi nó là tiếp tuyến của một cái đồ thị hàm số nào đó đi. Vậy nó tạo với cái tia OX, nhớ là tia OX nha. Một góc alpha. Thì đây là góc tạo bởi tiếp tuyến với tia OX và anh này sẽ sinh ra cái hệ số góc f phẩy x0 sẽ bằng gì? Tăng của alpha. Nhớ cho thầy cái điều này nha Để chúng ta sẽ giải quyết các bài toán uh, vận dụng cao liên quan đến tiếp tuyến của hàm số này. Được chưa? Tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Đấy chính là về phần tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cho trước hoặc là tại điểm mà chúng ta có thể tìm được trên cái đồ thị hàm số đó. Và các em nhớ cho thầy cái công thức này. Công thức này chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt cho ba dạng toán luôn. Thầy sẽ không đưa công thức mới vào. Rất nhiều uh, rất nhiều giáo viên sẽ đưa cho các em một công thức nữa ở cái dạng toán số 3. Uh, à, chúng ta sẽ gặp ở phần cuối ấy. Tuy nhiên thầy sẽ chỉ đưa cho các em các công thức xoay quanh cái này thôi. Được chưa?